Yeah Ok em ơi <laughs> Thì thật ra là mình nói là đại gia đình hero team vậy thôi á Chứ thật ra là chỉ có mỗi một mình mình với Sammy rồi các bạn ơi Ủa mà Sammy đâu ta Sammy ơi Tôi bị, tôi bị lọt khổ rồi đây nè <laughs> Trời ơi Tự nhiên nhảy xuống cái đó làm gì vậy Trời ơi trời Yên, yên tâm đi yên tâm đi có tôi nè Tôi sẽ xuống tôi cứu bà Hãy xem tới đây Ơi Yên tâm có tôi đây ai Trời xong chết <laughs> trời ơi trời tính... cứu tôi không vậy dạ ông nội Trời ơi tính ra tôi kêu tôi cứu bà sao tự nhiên tôi chết queo luôn <laughs> Ok bạn ơi thì hiện tại là mình với Sammy đang chơi một cái con map có tên là à, gì ta Nhảy xuống hố tử thần các bạn ơi Đó một cái hố tử thần nè các bạn thấy không Một cái hố sâu ơi là sâu luôn đó thấy không Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là nhảy xuống dưới cái hố đó Và chúng ta vượt qua những cái chướng ngại vật Và chúng ta qua màn và nguyên con game nha các bạn Ui, ui trời ơi tôi chưa kịp nói xong mà tôi té xuống rồi à, rồi, rồi xong chết queo thành lần nữa Ôi ôi thấy chưa Người nào mà không kiểu nhanh nhanh nhanh tay một tí ha té xuống là chết queo liền đó bạn thấy không cái map này là cực kỳ khó luôn đó nha ok thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của Sammy cùng với cái hành vi của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người đó nha anh em À mà quên nữa bạn ơi Hiện tại là mình và Sammy đang nuôi một cái bé mèo con rất là dễ thương luôn bạn ơi Bạn nào chưa xem video về bé bé mèo con đó thì các bạn đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của mình để để để xem nha Và các bạn đừng quên nè à, là khi mà các bạn xem video á mà nó có hiện lên quảng cáo á, thì các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo hoặc là xem hết quảng cáo để mình có thể có thêm thu nhập để mình còn nuôi nuôi bé mèo con nha các bạn nha Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu vào video hay nào bạn ơi Let's go Ok rồi à, Sammy ơi bà bà xuống dưới đó chưa tôi xuống đấy rồi ông xuống nhanh lên nha Trời yên tâm Trời ơi bạn coi mình nè Từ nãy giờ mình chỉ giả bộ mình chết vậy thôi Bây giờ là mình nhảy một phát là mình win luôn cho bạn coi nè Ấy Đó thấy không Trời game là dễ game dễ ờ, Né nè né nè Đó né nè Ghê không ghê không Rồi xong chết queo luôn Trời ơi Sao mà chết hoài ta à, Lưu điểm hồi sinh nè Làm lại làm lại Lần này là tôi sẽ ăn thịt gà vô Đó ăn thịt gà vô chạy chó nhanh Đó ờ, ok Sai Hãy xem Superman Phong Cận TV đây Đó né nè Đó thấy không Thấy không bạn thấy ghê không Đó né nè Đó thấy không Bên dưới nó có nước nè bạn ơi Chúng ta chỉ cần rơi vô nước Đó Thế là xong thôi Ghê không Sam Sao thấy tôi ghê không Chết năm mạng sao cũng xuống à ghê Trời ơi cái gì đâu tôi uh, giả bộ tôi chết cho mấy bạn fan vui thôi chứ tôi kia uh, rồ lắm yên tâm Đó ok Rồi bây giờ mình sẽ mở này ra nè và trong đây chúng ta có một cái cần gạt và một cái viên ngọc Ủa viên ngọc là viên ngọc gì ta Viên ngọc màu xanh nhìn đẹp quá vậy ok ê ừ. Ờ. trả tôi à, của tôi ờ, mà từ từ tự nhiên đánh tôi trả đây chạy rồi, lụm lụm đồ của tôi ạ ok rồi giờ mở cửa nha rồi chúng ta cùng nhau qua màn tiếp theo nào à, ờ, bơi lên bơi lên sam ơi bơi lên bơi lên ôi cái chỗ này sâu ghê luôn bạn ơi ôi tới nơi nữa bạn ơi Chà, ok rồi, tới nơi rồi Lưu điểm hồi sinh thôi Búp, ok Sam ơi, nhớ lưu điểm hồi sinh nha Coi chừng là chết luôn á Ok rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bắt cua anh đây đúng không Trời dễ ẹt nhảy qua đây thì dễ ẹt đã thấy không quá đơn giản rồi nhảy qua nè rồi lưu điểm vệ sinh ủa rồi sao rồi rồi xong té hả trời ơi trời ơi tính ra cái chỗ này bắt cua dễ ẹt luôn á mà cũng té được đúng là sammy nước mà trời ơi sammy làm sao mà bờ rồ bằng tôi được qua đây nhanh lên qua đây rồi tôi qua chỗ dễ đi cho khỏe đó qua đây qua đây qua đây nhanh lên qua đây qua đây ok rồi sammy qua tới nơi đó bạn ơi rồi lưu điểm vệ sinh đi rồi tiếp theo nữa sẽ là cái chỗ này là chỗ gì đây à chỗ này là chỗ cây xanh đó bạn ơi trời cái chỗ này làm sao mà nhảy nhảy xuống được ta mình phải tìm mình phải tìm cái chỗ nào nhảy nhảy cho an toàn các bạn ơi ok để xem coi cái hồ nước nó nằm ở bên nào ta À mình nghĩ là nhảy nhảy từ bên này là an toàn nè Ok nhảy xuống trước nha Để Phong nhảy xuống trước cho Sam coi nè Đó nhảy xuống Mèo Rồi né Né mấy cây Né mấy cây nè rồi, ghê Ui Ây da Rồi xong tôi chắc queo tôi Sam ơi U tôi thấy cái hồ nước rồi nè tôi thấy cái hồ nước rồi nè ok tôi biết tôi biết nhảy chỗ nào rồi đó giờ coi tôi nhảy lại tôi vô nó hồ nước luôn nè à. ok nhảy xuống nè Ồ, ờ, mấy bạn coi không thể hiện nè. nè. Ủa gì Sam hay vậy? Sam mới nhảy có một lần thôi mà Sam qua luôn vậy. Ui. Hồ nước nè, hồ nước nè, xuống hồ nước, xuống hồ nước. Tùm đó, ừ. ghê chưa? Sam thấy tôi ghê không? Ghê, mà không biết tại sao hai hai tụi mình gọi em nhận cái này không? Sao? hai mình là người ở dưới nước đó nên mình rất là lời về cái này không đó ao, ao. ok ui sam ơi tôi thấy ở bên dưới đây nó có một cái cửa nè xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây bên dưới đây nè cánh cửa bí ẩn cánh cửa bí ẩn nha ôi khoan ở chỗ này là mình rơi xuống dưới là mình chết luôn nha sam cẩn thận đó nha rồi ok coi tôi làm mẫu nè coi tôi làm mẫu là <laughs> tôi nhảy qua trước nè ok rồi bên đây là gì đây Ồ, bên đây là cái đường cho mình qua luôn hả Ồ, dễ ok à, dành dành cho người uh, ờ, núp như tôi vậy không đúng rồi à. bên đây là cái <laughs> dành đường dành cho người núp nè bên đây là dành cho người pro nè đó à mà khoan dành cho pro thì tôi phải đi bằng đường đó mới đúng coi tôi nè không ơi sao không đi qua đường này tôi thích qua đường này coi tôi nè ờ ghê không ờ, thấy ờ, đây là bụng ba lắp á dạ ghê không ghê, ghê. tôi qua Trời bằng đường pro luôn ghê không đó ok lấy đồ nè đó ok lấy đồ lấy đồ rồi bây giờ chúng ta đi bằng cái đường này qua qua qua bên đó lại <laughs> ok qua đây rồi nhảy qua đây lại hey cha ok rồi, chuẩn bị qua màn tiếp theo Sam ơi Trời ơi Sao hoài vậy ta Sao mà mấy cái chỗ mà khó Sammy chạy nhảy nhảy qua được Còn mấy cái chỗ dễ Sammy tàn bị té chết không vậy Kỳ vậy Rồi rồi bây giờ đi đâu? Đi đâu lên đây hả? Lên đây lên đây. À. Nè, bên đây nè, bên đây có cái cửa bằng sắt nè. Chúng ta chỉ cần gắn cái chìa khóa vào đây, sau đó mở cái cửa là chúng ta qua được thôi. Đó, rồi ok qua màn tiếp theo bạn ơi đó mấy bạn thấy mình ghê không mấy bạn thấy mình bờ gồ không bờ gồ không à, à mà khoan nhấn like nha bờ gồ đúng rồi like nha, mọi người. bạn nào mà thấy mình bờ gồ thì các bạn nhớ nhấn nhấn nhấn like ủng hộ cho mình nha Ok ok bạn ơi Hiện tại là Hero Team bọn mình đang chơi cùng với nhau một cái con game rất là vui luôn các bạn ơi Mấy bạn biết game gì không? Xin giới thiệu các bạn cái game hiện tại trên màn hình đó chính là game I am hero các bạn ơi Đó, nó tên là I am hero Có nghĩa là tôi là anh hùng các bạn ơi Đó, trùng với lại là cái team hero team bọn mình luôn Hero team của bọn mình cũng là hero luôn nha <laughs> Đó, vậy cho nên là các bạn đừng quên là hãy tải con game này về để chơi cùng với hero team bọn mình nha Thì cái con game này chính là một con game gọi là thuộc dạng gọi là đối chiến các bạn ơi Các bạn có thể chơi cùng với lại đồng đội của các bạn nè Cùng với bạn bè nè Hoặc là các bạn cũng có thể gọi là chơi đánh với máy cũng được luôn Có đầy đủ thể loại chơi cho các bạn chơi luôn nha Và đặc biệt hơn nữa là khi các bạn chơi cái, cái con game game này á thì các bạn không cần phải gọi là động tay động chân gì cả các bạn chỉ cần để cho nó AFK thôi để cái máy đó cho nó AFK thôi là các bạn có thể tự động thu thập được vàng nè thu thập được gọi là kinh nghiệm nè thu thập được đủ thứ luôn đó bạn thấy không mình để im nè là mấy con tướng của mình nó tự quýnh cho mình luôn hả mình không cần đụng tay đụng chân gì luôn mình có thể AFK trong lúc đó thì mình có thể gọi là học bài nè mình có thể là đi ăn cơm nè mình có thể gọi là đi đi ra ngoài mình chơi nè không cần phải gọi là đụng vô điện thoại mà mình vẫn có thể cày được gọi là level vẫn có thể cày được tiền luôn nha rất là ghê luôn và trong đây rất là nhiều những con tướng rất là đẹp và phong phú cho các bạn lựa chọn luôn ok còn chần chờ gì nữa mà không gọi là tải con game này về chơi cùng với bọn mình nào Ui, ok, lên tới nơi rồi Chà, ok, trời ơi bạn ơi Trong cái thời gian mà mình bay từ bên dưới lên á Mình đã gọi là giới thiệu cho các bạn một con game rất là hay á mấy bạn Đừng quên là tải con game này về chơi chung với mình nha Chơi chung với Hero Team nha bạn <laughs> Ok rồi, thôi rồi, giờ mình nói về xong rồi Giờ chúng ta cùng nhau uh, bắt cua tiếp thôi Rồi, bây giờ là nhảy qua bên đây đúng không Ủa Phong ơi, tôi đi lên đây luôn mà Phong nè Hả? Lên đâu? <laughs> Ê, tôi lên đường này luôn á, trời, tôi bị, bay lên đây rồi Phong ơi, cứu tôi Ủa, sao bà lên trên đó được vậy, hay vậy ông ông ông ông nhảy lên cái chỗ mà cái chỗ hơi á nó sẽ lên trong ở à, đây này đây này đây phòng phòng đâu đâu ờ, đâu đây <laughs> ủa trời ờ, ờ, mình hát mát đi phòng hắt à, bọn mình hát đi mình hát đi ok vậy <laughs> ờ, trời ơi bạn ơi game là dễ không cần bắt cua luôn bọn mình hát mát rồi mình qua đây luôn đó nhà tôi nhà tôi đó ghê không ghê không đó ghê ghê ghê lâu, game lâu, là dễ cũng có cái ghê lâu lâu nút cũng có cái cái, cái, cái núp phải không rồi ok tiếp theo là gì đây u trời ơi Sam ơi Sam nhìn kìa Ô, một cái hố bằng cầu vòng Sam ơi Trời ơi, đẹp quá à Sam, Sam, Sam thấy đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp quá trời luôn Trời ơi, đẹp gì đâu á trời Ê, ấy à, sao bà, bà, bà đẩy nó xuống vậy <laughs> đâu? mấy bạn ơi sammy muốn giết mình mấy bạn ơi sammy đẩy mình xuống no ai à rồi chết queo luôn trời ơi sammy này kỳ quá nha tự nhiên đẩy tôi xuống tôi chết queo vậy kỳ kỳ cục mà bởi vậy cho nên là bây giờ tôi sẽ sẽ phạt sammy sammy phải nhảy trước nhảy đi ok tôi nhảy trước trong xem này. ui đó ok tôi, tôi nhảy chung luôn đầu tiên uh, trời đẹp quá đẹp quá ui bạn coi kìa nhìn, nhìn, nhìn, nhìn ảo mắt lắm không ơi nhìn đúng ảo luôn á ui trời trời trời trời trời ơi thấy chưa thấy, chưa wow trời lần đầu tiên tôi thấy một cái hố cầu vồng mà nó đẹp vậy luôn sam sam có công nhận không đẹp đẹp đẹp dễ sụn đẹp ơi là đẹp rồi không ok Đó. rồi ủa là tiếp theo mình kiếm cần gạt ở đâu vậy ta hình như là mình phải đi kiếm cần ờ. gạt á ok tôi nghĩ là cần gạt nó nằm trên đây nè mình sẽ bắt cua lên trời ơi mày à. luôn hả đúng rồi tại vì cái chỗ này là nó phải có nhiều thử thách cho chúng ta chứ đây nè ồ ờ, tôi thấy cái rương rồi tôi thấy cái rương rồi nè đây để tôi lên tôi lấy cần gạt nha Ủa, ôi cần gạt đâu ủa sao không thấy cần gạt kìa ủa khoan bên đây nè bên đây nè à thì ra giấu bên dưới đây nha tưởng ở đâu ai về giấu bên dưới đây ủa mà khoan làm sao lấy được à đây thấy thấy thấy thấy cái rương rồi thấy cái rương rồi nè à lấy được rồi các bạn ơi ok có cần kẹt rồi nè Đơn giản như đang giỡn Ok Mở cửa ra Bùm Rồi qua tiếp Sam ơi Sam, Sam qua tiếp qua tiếp Đi đi đi đi, đi. Ok rồi chuẩn bị rồi xong Tiếp tục lại là cái hố này nữa Sam ơi ơi lại hố nữa <laughs> khổ vô Trời ơi Cái hố này nó bay lên lâu ơi là lâu luôn các bạn ơi Thời luôn á <laughs> Ok bây giờ mình sẽ đứng đây mình để mình đợi mình bay lên coi Ui trời ơi Ây da trời cao quá trời Té muốn hết đấu luôn á chỗ này là chỗ bắt cua hay sao nè đó qua đây rồi nhảy lên đây rồi đơn giản như đang giỡn trời ôi, ôi, trượt chân trượt chân <laughs> ủa sao mà mấy cái chỗ đơn đơn giản sam tàn té vậy sao, kỳ vậy sao? nó trơn nó trơn không hiểu không nó trơn quá rồi không trời ơi bởi vậy mới nói sammy làm sao mà bờ gồ bằng phong cận được nhanh lên qua đây nhanh lên qua, đây qua liền qua trời ơi làm cho mấy bạn fan mất thời gian không à quay nhanh lên rồi đó tôi đi từ từ tôi nói được hết thấy chưa đó từ Wow, rồi rau, rồi. Rồi ok, qua đây. Okay. Rồi ok rồi. Lưu điểm hồi sinh, nhanh lên. Rồi lưu lưu lưu liền. Rồi. Ui. Ok, bây giờ tiếp theo là cái đường gì đây? Trời cái đường này nhìn khó hay sao nha, nhìn khó nha, không phải dễ đâu nha. Bởi wow. để để tôi nhảy xuống trước cho bà coi. Giờ tôi sẽ ăn thịt gà vô. Đó. Rồi. hey, Rồi. Siêu cấp vô địch vũ trụ thế giới Phong cận TV Rồi xong chết queo luôn Rồi <laughs> <laughs> Tôi la cái hố, tôi chết luôn sao ơi Ủa mà cái hố nằm đâu ta Cái hố nước nó nằm ở chỗ nào ta Chỗ này hơi khó nha ok phải à tôi thấy rồi nè thấy rồi tôi thấy rồi nè bên đây nè bên đây nè bên đây nè ờ à, tính ra cũng dễ mà đâu khó đâu à, Ui. không khó cái này Bùm. ồm ok Ui. chẳng qua là bọn mình làm cho phức tạp hơn thôi chứ chỗ này dễ mà ok rồi lưu điểm hồi sinh nè rồi bây giờ đi đâu ở đây ai trời ơi ủa thở, cái đường đây nè ui tôi thấy rồi dạ. nè à Ủa. trời ơi kiếm từ nãy giờ mới mới ra được cái cần gạt trời ơi trời mệt ghê luôn á ai mệt đây là mệt luôn ok nhảy xuống Ui. Đây đúng nghe là cái map nhức nách luôn phải không? Cái đi map này, nách luôn. Cái map này mà ừ. đi mà gãy chân luôn á. Trời ơi. Ok, leo lên leo lên. Đấy. Ok, rồi chúng ta chuẩn bị qua màn tiếp theo thôi. Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn ở trong đây đâu. Ok, rồi, ừ, bay lên. Tôi nhớ nhà của Phong ơi. <laughs> Tôi, tôi cũng nhớ ba mẹ ừ. tôi quá. One hour later ai trời ơi, tiếp theo là gì nữa đây? Một cái thành phố đầy màu tím mấy bạn ơi, có mấy con màu tím tím gì vậy? Ui, hình như mấy cái cục tím tím này là những con virus nữa bạn ơi. Trời ơi. À, virus oh. cặp cung đúng không? cảm cúm quá ôi trong thành phố nè ghê các bạn ơi ok bạn ơi thì mình với lại sammy đã cùng nhau là gọi là đi đến được cái màn tiếp theo là cái màn gọi là gì ta màu xanh dương ở bên dưới là một cái thành phố có rất là nhiều những con virus đó thì bây giờ mình nghĩ rằng bọn mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây đây và nếu như các bạn mà muốn mình chơi tiếp tục con map này và muốn mình phá đảo chơi nguyên được con map này thì bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha đó ok với lại là từ nãy giờ mình với Sammy đã vượt qua được rất là nhiều màn rồi bạn ơi cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây nha và mình sẽ gọi là chơi tiếp tục cái con map này trong những video tiếp theo nha các bạn ok rồi các bạn đừng quên là khi xem video đừng quên là hãy bấm vào trong quảng cáo để có thể gọi là giúp cho mình có thêm tiền để nuôi bé cam nha các bạn và cũng đừng quên là hãy nhấn nút like share và subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình cùng với các thành viên của hero team nữa hết nha Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Bye bye Yêu anh em vãi nồi Tạm biệt Trời ơi nhảy xuống đó luôn hả à.